chị em học viên nơi đây là nói đầu tiên cho phép chúng con à, kính gửi lời sức khỏe chúc sức khỏe đến với quý cấp lãnh đạo chính quyền cũng như quý cấp trong à, trung tâm giáo dục lao động xã hội và gửi lời chúc lành đến các anh chị em học viên kính nguyện hồng ân tâm bảo hàng gia hộ cho quý vị luôn được dồi dào sức khỏe giữ vững niềm tin đến một tương lai tươi sáng và hôm nay đầy đủ tháng viên chúng con được sự cho phép của quý cấp à, có mặt trong à, buổi sinh hoạt này à, con xin mặc phép mượn chủ đề chuyển hóa cuộc đời mình để gửi đến tất cả các anh chị em học viên anh là hoàng kính thưa chị đề như chúng ta đã biết ta có mặt trong cuộc đời này với thân phận của một con người ở một vị trí cao nhất bởi lẽ đối với những cái loài động vật thì nó chỉ sống theo bản năng của nó nhưng đặc biệt con người chúng ta thì ta có được sự nhận thức hiểu biết và chúng ta lại có kiến thức về mặt đạo đức này có kiến thức về hiểu biết ta có mặt trên cuộc đời này có quyền làm chủ cuộc đời mình hạnh phúc hay đau khổ làm cho chúng ta quyết định không có một đấng thần linh thượng đế nào có quyền năng ban chiếu cho ta cho nên tất cả các chị em đây anh chị em đây là những con người ai cũng có cha có mẹ có người thân của mình chắc chắn tất cả anh chị em đều cảm nhận tấm lòng sâu sắc của người cha người mẹ để chiến thắng cơn mang ba bốn món những vui cho chúng ta khôn lớn trưởng thành và đối với những bậc phụ huynh cha mẹ nào cũng vậy cũng muốn cho con em của mình phải trở thành một người tốt có tương lai sáng tạo để đóng góp cho gia đình phục vụ cho xã hội nhưng kính thưa tất cả các anh chị em thân mến có những lúc chúng ta tuổi đời còn trẻ đặt những bước chân vào ở trong ngưỡng cửa của cuộc đời rồi một phút giây nào đó lâm ở chúng ta đã đánh mất cuộc đời mình đi vào con đường âm tối nhưng các anh chị em hãy nhớ một điều này đức phật đã từng dạy trên thế gian này có hai hạng người đau tiếng nhất hạng người nào được gọi là đau lý vậy thứ nhất hoàn toàn thanh tịnh trong sạch tốt đẹp chưa từng cái tạo những điều tội lầm sai trái tính thưa quý vị chỉ trừ những bậc thánh nhân ra chúng ta không phải là hạng người này vì ta là phàm nhân ở địa thế gian cho nên không ai tránh khỏi những điều tội lầm sai trái nhưng đức phật bảo rằng có hạng người cao quý thứ hai đó là nếu chúng ta đã lỡ phạm những sai lầm rồi mà chúng ta biết ăn năn sám hối sửa đổi chuyển hóa cuộc đời mình đây là hạng người cao quý thứ hai mong rằng tất cả các anh chị em cũng như tất cả chúng ta hãy là hạng người này bởi lẽ các anh chị em đây đừng mặc cảm tự ti rằng tôi đã lỡ bước chân vào cái bóng tối của cuộc đời tôi không có cơ hội nào để bước ra ánh sáng nếu chúng ta tự tin mặc cảm như vậy thì ta không có đủ năng lực để thay đổi chuyển hóa cuộc đời mình đâu cho nên chủ đề mà xin chia sẻ đến với quý anh chị em nơi đây đó là hãy chuyển hóa cuộc đời mình, mình bằng chính niềm tin và chính cái niềm lực quyết tâm các anh chị em sẽ mở ra cho mình một tương lai sáng lạng để rồi ngày chúng ta ra khỏi trung tâm giáo dục lao động xã hội này các anh chị em sẽ mở ra cho mình một trang mới của cuộc đời làm lại cuộc đời mình tươi sáng hơn để sống có ý nghĩa có giá trị bởi vì tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này ai cũng có thể hướng đến một cái giá trị tốt đẹp qua mặt nhân cách của chính mình cũng như chúng ta sẽ hướng đến một tương lai sáng lạ ai cũng có thể làm được không phải riêng ai do đó điều đầu tiên mà muốn chia sẻ với tất cả quý anh chị em nơi đây đó là trước nhất chúng ta phải nhận diện rõ bản chất của những nỗi khổ niềm đau do gì chúng ta đã tập thành theo những thói quen tiêu cực xấu bản chất đó chúng ta nhìn thấy rõ trong cuộc sống mọi người ai cũng muốn tự do hết với mình mọi người trong chúng ta ai cũng muốn sống hạnh phúc bên cạnh gia đình bên cạnh người thân của mình nhưng những cái giá trị cao quý đó do gì một phút giây năm hậu chúng ta đã làm mất nó đi ở trong bàn tay của mình rồi nhưng không sao quý anh chị em đừng lo ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển hóa lại cuộc đời mình đây trong những ngày tháng ở nơi trung tâm giáo dục lao động xã hội này ngoài cái việc các anh chị em chúng ta dựa trên cái phương diện lao động để làm gì để trị liệu dựa trên cái phương diện y học để trị liệu còn có một cái dữ liệu khác nâng vào tinh thần mà Đức Phật chỉ dạy để giúp cho chúng ta có thể trị liệu vượt qua hết tất cả những cái thói quen tiêu cực này để chúng ta hướng đến một chân trời an vui và hạnh phúc và chân trời đó không phải ở đâu xa lạ ở trong tầm tay của chúng ta quan trọng chúng ta có biết nắm bắt chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào hay không cho nên tất cả quý anh chị em học viên nơi đây hãy nhận diện rõ từ khi mình đi vào con đường lầm lỗi tập thành cái thói quen nghiện nặng thì quý anh chị em thấy rõ có vui không có hạnh phúc không hay là chúng ta gặp toàn là những tai hại khổ đau không phải sự, sự tai hại khổ đau đó ở trên bản thân mình mà cả gia đình của chúng ta cũng phải liên lụy những nỗi khổ niềm đau do tác nhân một phút mê lầm lâm nổi mà chúng ta phải nghe hơn đối về bản thân thì tất cả quý anh chị em học viên nơi đây cũng đều hiểu rõ tai hại của ma túy nó là một chất nghiện ngập giết người sở dĩ gọi là ma bởi vì nó tác hại vô cùng nó có thể giết chết chúng ta tước quả đi tất tước đi tất cả những hạnh phúc của chính ta cho nên gọi là ma tiếng ma đây tiếng phạn gọi là ma la trung hoa dịch là sát giả hoặc giả sát giả dạ có nghĩa là gì là cái kẻ mà nó có khả năng giết chết mình và bạc giả dạ là kẻ giả nó có thể cướp đi tất cả những gì hạnh phúc và an vui mà ta có được cho nên khi chúng ta đã lỡ bước chân vào con đường đó chúng ta đừng theo cái thói quen ấy nữa các anh chị em ơi nghĩ đến bản thân của mình cha mẹ mình đã cưu mang mình chín tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau Santana ta khôn lớn trưởng thành Bóc hình này là do cha mẹ của chúng ta ban tặng cho ta cho ta khoan hiểu đó hãy trân trọng quý tính vì chất ma túy nó là một tai hại vô cùng ảnh hưởng không tốt đối với bản thân của mình trên phương diện sức khỏe về mặt sinh lý nó sẽ giết chết bản thân mình tiêu hoại về mặt hệ tiêu hóa hệ tuần hoàn hệ hô hấp nó sẽ hoại diệt lần và nó ảnh hưởng sức khỏe không lâu mà nó còn ảnh hưởng về mặt tinh thần vì tai hại của ma túy nó làm cho bản thân của chúng ta về mặt tâm lý trở thành một người sống với cái ảo giác không thật và làm cho chúng ta loạn mất thần tinh trí giác của mình mỗi ngày như vậy chẳng lẽ chúng ta muốn kết thúc cuộc đời mình bởi vì thói quen ấy để cho nó sai sử mình nó khiến mình trở thành một kẻ nô lệ và sống lúc nào cũng trong nội bộ niềm ra đó hay ra cho nên tất cả những anh chị em học viên điều thứ nhất phải nhận diện rõ bản chất của những nỗi khổ niềm đau do chúng ta tập thành theo thói quen nghiện ngập đó không lợi ích gì tàn tai hại cho bản thân mình rồi nhưng các anh chị em có biết chăng giờ này gia đình của chúng ta những người cha những người mẹ ngày đêm trong đời những đấng đứa con của mình khi từ nơi trung tâm giáo dục lao động xã hội trở về mong muốn rằng con của mình sẽ chuyển hóa thay đổi trở thành một con đường tốt tấm góp tích cực để phục vụ cho gia đình của mình phục vụ cho quê hương cho xã hội ngày một văn minh tốt đẹp chiều được nữa mẹ thường hay ngóng Sóc buồn thương một bóng hình ai tỷ tê dễ khóc đêm vào Năng canh tham thức trong hoài tinh con Chắc chắn các anh chị em cũng cảm nhận được điều này những người cha những người mẹ các ngài đây tâm nợ thì đứa con của mình biết hoài lương biết trở về với đời sống thực tại biết đóng góp tích cực cho gia đình cho xã hội vậy thì các anh chị em hãy phấn đấu lên quyết tâm nhận diện rõ cái bản chất khổ đau là do thói quen và tầm đó chúng ta quyết tâm bỏ dứt khoát tự chiến đấu bản thân mình không có cái chiến thắng nào bằng chiến thắng cả chính mình đó mới là chiến công oanh liệt nhất đất các anh chị em nghĩ tưởng đến giờ này người thân của mình cha mẹ này à, bà con thân quý anh em có khi chồng mình vợ mình đang ngồi ở nhà chờ đợi đi từng tờ lịch chờ mong người thân trở về mà các anh chị em ở nơi đây được sự đón tiếp của tất cả các vị với một tấm lòng ủng hộ trợ duyên tinh thần cho các anh chị em thắng phục được cái thói quen tiêu cực này để giúp cho các anh chị em kiểm qua thái độ cuộc đời mình mình hãy trân trọng những giây phút ở trong đây và dạ, các anh chị em hãy lắng nghe ở đây con xin làm phép kể một câu chuyện thiết thực giữa đời thường có một gia đình nọ hai vợ chồng đang sống hạnh phúc bên nhau thì một biến cố đã xảy ra trong gia đình đó đó là vì cuộc sống mưu sinh làm anh người chồng đó đã quan hệ qua lại với những bạn bè và bạn bè đó đã đưa anh ta đến con đường sử dụng chất ma túy từ ngày mà đi vào cái con đường nghiện ngập đó rồi anh ta bỏ đi công việc làm ăn của gia đình mỗi ngày làm ăn suy sụp bà vợ hết lòng khuyên lơn luôn bà vợ rất là thương chồng hết lời khuyên lơn năn nỉ và ủng hộ trợ viên cho người chồng hãy tích cực để chuyển hóa cai nghiện nhưng mà người chồng không thắng nổi mỗi khi cân bị ngập lên không thắng nổi và cứ tiếp tục như vậy cho đến một ngày nọ cô này không chịu đựng nổi trước cái hoàn cảnh người chồng cứ mãi đi theo con đường xa đọa truyền lạc cho nên đau khổ quá cô mới quyết định ly hôn với mình khi cô đã ly hôn rồi trong lòng cô tan nát hết bởi vì cô rất thương yêu người chồng của mình và hai vợ chồng đã có bốn đứa con hai trai và hai gái thì hai đứa con gái theo mẹ hai đứa con trai theo cha sau khi chia tài sản xong thì hai đứa con gái sống bên cạnh của mẹ hiền thì có thể nói đời sống tương đối đỡ hơn nhưng hai đứa con trai sống bên cạnh người cha của mình ngày nào cũng chứng kiến với một cái tội nghiệp mỗi khi cha của mình miệng ngập lên là dữ dội lắm đập phá đồ đạc và chứng kiến trước cảnh đó thì hai người con đau lòng cột dạ nhưng cộng nghiệp chung trong một gia đình cha mình như vậy thì mình phải làm sao đây nó dẫn đến hai trường hợp mà chúng ta hãy lắng nghe về câu chuyện thương tâm trường hợp thứ nhất người anh trai lớn thì lại tiếp tục đi theo con đường của cha mình với một bản khô tô cập ly và anh ta lại trở thành một người nghiện ngập ma túy còn nặng hơn cha mình nhiều. bởi vì anh ta nghĩ tưởng rằng mình là một đứa con bất hạnh sinh ra trong một gia đình này cha nghiện ngập mẹ đã ly hôn với cha bây giờ cùng với hai em gái của mình ở riêng rồi bản thân mình phải ở kinh với cha mà ngày nào cũng chứng kiến như vậy anh ta nói cuộc đời của mình sanh ra số phận đã an bài sắp đặt cho nên chấp nhận và đã cộng chung với nghiệp của cha mình trở thành một bản sao của người cha lại còn nghiện ngập nặng hơn cha tiêu mất cuộc đời mình đánh mất cuộc đời mình với lứa tuổi thanh xuân tràn đầy ước mơ và hy vọng nhưng người em trai của anh ta thì ngược lại lại suy nghĩ một cách tích cực như thế này cha mình đã như vậy anh mình cũng đi theo bước đường của cha mình không lẽ mình cũng biết mình trở thành nạn nhân của đau khổ một hay sao cho nên anh ta đã quyết định phấn đấu nỗ lực vừa đi làm vừa đi học và anh ta quyết định sẽ trở thành một người công an chống tội phạm ma túy ước mơ của anh ta đã trở thành hiện thực sau khi tốt nghiệp xong anh ta vào làm việc ở nơi một cơ sở chống tội phạm ma túy và một ngày hôm nọ anh ta đã vào trong một nơi tụ tập một cái quán nọ và đã bắt hết tất cả những người phạm vào việc đang hút chích ma túy và người trong số mà anh ta bắt thì anh ta đã còng tay một người anh trai của mình đây là nỗi đau vô cùng tột độ trong cuộc đời của người ấy nhưng anh ta vẫn là đưa anh mình đến trung tâm giáo dục lao động xã hội và mong muốn rằng anh mình phải trở thành một người tốt sau khi ra khỏi nơi đây nhìn thấy đứa em trai của mình còn tay mình đi như vậy người anh trai nước mắt rơi và khi mà phỏng vấn hỏi người anh vị trước vì sao em trai của mình là công an chống tội phạm ma túy còn mình lại là tội phạm như vậy thì người anh ấy phát biểu trước mọi người như sau vì tôi sinh ra trong một gia đình bất hạnh cha tôi là kẻ nghiện ngập cho nên tôi nghĩ rằng số phận cuộc đời tôi đã phỏng biệt chứ như vậy đối với tôi không thấy niềm vui hạnh phúc là gì cả do đó tôi đã buông lưng cuộc đời mình mặc cho số phận an bài sắp đặt tới đâu tới rồi vì chán nản vì buồn bã cho nên tôi đã đi vào con đường sai lầm giống như cha tôi xin mọi người hãy tha thứ cho tôi dù rằng anh ba nói những lời nói cầu xin mọi người thông cảm về quá khứ bởi vì hoàn cảnh đã đưa đẩy khiến cho anh ta phải như vậy nhưng những lời cầu xin của anh ta thì anh ta xin mọi người tha thứ đó là điều mà xã hội và luật pháp không chấp nhận cũng như bên cạnh đó một tấm gương sáng đó là người em trai của anh ta cũng cùng chung ở một gia đình như vậy nhưng cái anh trai của mình cha mình như thế nhưng anh ta với ý chí sự phấn đấu quyết tâm anh ta đã trở thành một người tốt dù trong hoàn cảnh nào do ý chí của con người chúng ta do sự quyết tâm nỗ lực thì người em này chính là một tấm gương sáng mà xin chia sẻ cùng tất cả quý anh chị em học viên nơi đây chúng ta thường nói hoàn cảnh đã đưa đẩy khiến cho tôi phải như vậy đó là có những lúc chúng ta năng nổ đổ thừa hoàn cảnh nhưng thật ra ở trong hoàn cảnh nếu chúng ta quyết tâm chúng ta có thể chuyển hóa thay đổi cuộc đời mình không thì tất cả quý anh chị em học viên hãy nhận diện rõ nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh do chúng ta tập tành thói quen nghệ nặng này đã đưa đến cho bản thân mình ảnh hưởng không tốt liên lụy khổ đau cho gia đình mình và có tai hại lớn cho cả một xã hội văn minh và phát triển mong rằng quý anh chị em hãy nhận diện rõ rồi qua vấn đề thứ hai mà con muốn chia sẻ hôm nay khi đã nhận diện rõ nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh do tập phần thói quen tiêu cực này đã đưa đến cho bản thân ta cho gia đình ta cho quê hương đất nước của ta các anh chị em hãy lập một tờ cam kết cho chính bản thân mình cam kết điều gì từ nay về sau tôi không bao giờ ái phạm và tôi tích cực tôi sẽ chuyển hóa thay đổi cuộc đời mình để sống tốt hơn để tôi có thể thay đổi bản thân mình bằng sự phấn đấu tích cực cai nghiện các anh chị em hãy lập tờ cam kết đó và tờ cam kết đó không phải các anh chị em viết ra tờ giấy mà hãy khắc đậm vào trong tim của mình tác động vào trong từng hơi thở của mình vì các anh chị em hãy ngang lắng nghe đây Đức Phật khi xưa Ngài là một năm cung thái tử sĩ Đạt Ba Sống trong ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan Nhưng Ngài đã nhận diện rõ nỗi khổ đau của cuộc đời Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ Trong hội khổ anh nảy mầm chi ly Cho nên Ngài mới quyết chí ra đi tìm chân lý cứu đời rời bỏ tinh thần các kỳ lá vệ Bỏ lại sau lưng ngang vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, cung tòng, mỹ nữ Để dân thân vào con đường xuất gia tìm đạo Năm năm tòng sinh học đạo Sáu năm khổ hạnh chúng rừng già Khi Ngài khổ hạnh như vậy Mỗi ngày chỉ ăn có vài hạt mẹ thôi Có lúc tùy thực vận dụng hơi thở của mình hít thở mà sống còn tuyệt thực không ăn sáu năm trời khổ hạnh như thế chỉ còn da bỏ xương nhưng ngài đã quyết tâm cam kết rằng hãy rằng đạo cả chưa nên thịt tan xương nát vẫn bền lòng tu ngài rời khỏi nơi khổ hạnh khổ hạnh năm là thích khu rừng chuyên người tu khổ hạnh những người, này họ khổ mạnh bằng cách đặt trên thân mình hoặc là đứng giơ một chân hoặc lăn trên nền đất vì họ quan niệm rằng cái thân này là cái thân mà chúng ta đã tạo ra tội và nghiệp rất nhiều phải hành hạ đánh đập như vậy mới gọi là tiêu tội tiêu nghiệp đó là tư tưởng quan niệm của bà la môn giáo ở ấn độ nhưng khi ngài nhận diện rõ thân này tạo tội tạo nghiệp là cũng bởi do tâm ý của chúng ta nó làm chủ động nó sai khiến, cho nên nếu mà mình đánh đập thân mình như vậy cũng không tiêu tội không phát hiện được đâu mà bản thân mình muốn chuyển chuyển nghiệp hết tội thì phải chuyển hóa từ nơi nội tâm của chính mình do đó ngài thấy cái lối tu khổ hạnh nó càng tiều tụy hao mòn thân thể kiệt sức thì làm sao phát triển được tinh thần trí tuệ do đó Ngài đã rời xa nói tu khổ hạnh Đến nơi Bồ Đề Đạo Tràng Là một nhà minh triết Cho nên Ngài biết rõ cái cây Bồ Đề đó Cái loại cây này hàng ngày 24 tiếng đồng hồ Nó đều tỏa ra cái chất lượng oxy rất là nhiều cho nên ngài đã chọn cái cây bồ đề ngồi với cái cây bồ đề đó để thân thiền nhập định quay trở lại nội tâm của mình và khi trải cỏ ở dưới cội cây hồi ngài đã căn kết với một lời nguyện rằng nếu mà không thành tựu đạo quả thì không rời khỏi cái gốc cây này với sự quyết tâm đó 49 ngày đêm Ngài đã trở thành một bà bậc đại giác ngộ Chiến thắng hoàn toàn với nội tâm của mình Với những thứ vô minh, tham sân si, phiền não Và ca khúc khải hoàn nơi bồ đề tại họ trở thành một bậc minh triết đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại nói đến đây muốn chia sẻ với tất cả quý anh chị em học viên nếu chúng ta quyết tâm tất cả chúng ta sẽ làm được chư phật và chư tổ thường dạy bị kiến trường phu ngã diệt mỹ bất ưng tự khinh di khó quật kia đã là trượng phu thì ta đây cũng vậy chớ có khinh mình mà nuôi sủng quý anh chị em có thể làm được người ta làm được mình làm được tin tưởng rằng trong tất cả các anh chị em đây những người chúng ta đều có tài năng hết mỗi người có một tài năng khác nhau nhưng chỉ gì khi chúng ta đi vào con đường nghiện ngập tiếp cực đó thì chúng ta tự đánh mất tài năng và đánh mất tương lai sáng lạc của chính mình nếu các anh chị em quyết tâm bỏ đi cái thói quen tiêu cực này để làm lại cuộc đời mình chuyển hóa cuộc đời mình thì một chân trời sáng lạc mở cửa chào đón bước chân của các anh chị nhân đó hãy tích cực quan quan với chính mình quyết tâm với các anh chị em ạ à. một câu nói bất hủ của Nguyễn viết bác học xin chia sẻ đến các anh chị em như sau đường tuy khó nhưng không phải khó vì ngăn sông cách núi khó là vì lòng người ngại núi e sông nếu một đường ta cứ bước đi thì dù cho gian khổ cách gì cũng cao nhưng tâm định hướng mà làm để tâm cũng cạn sơn nam cũng có thể mòn nếu ở nơi đây mà tôi không thắng được cái thói quen tin tưởng của tôi tôi thề rằng không ra khỏi chỗ này ở lại nơi đây để chuyển hóa hoàn toàn ngày tôi trở ra khỏi trung tâm giáo dục lao động xã hội này tôi sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời tôi tôi mở một cánh cửa hạnh phúc an lạc để từng bước chân tôi đi là có hoa thơm có trái ngọt có những người luôn đồng tình ủng hộ quan tâm, chào đón tôi các anh chị em hãy tham với và điều thứ ba muốn chia sẻ đến với các anh chị em để chuyển hóa thay đổi cuộc đời mình thì các anh chị em cần phải có môi trường và hoàn cảnh để chuyển hóa thay đổi người xưa có câu nói như sau gần vật thì đen gần đèn thì sáng nếu chúng ta gần gũi những người bạn xấu ác thì chúng ta sẽ kinh nhiệm, tập tành theo những thói quen xấu ác nhưng nếu chúng ta gần gũi những người bạn lành bạn tốt thì chúng ta sẽ tiếp nhận được học hỏi được những điều tốt lành do đó môi trường và hoàn cảnh vô cùng quan trọng liên quan đến đời sống con người của chúng ta trước đây các anh ngày mình được ở trong gia đình cũng được tình yêu thương của cha mẹ của người thân của mình nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng quan hệ với một số bạn bè để chính vì những người bạn đã kích động hướng dẫn hoặc là do một cái trường hợp nào đó nguyên nhân quá đà mà nó đã đi vào con đường sai trái các anh chị em ngay bây giờ hãy chọn một môi trường hoàn cảnh tích cực hơn để làm lại để chuyển hóa cuộc đời mình đi có một bài thơ của hòa thượng phụ huệ mà xin chia sẻ cùng với các anh chị em học viên từ xưa tâm cảm tương quan cảm mà dao động tâm an mấy người muốn tâm giảm bớt nghi ngờ cảm mà yên tĩnh dễ dời tả tâm từ xây đất đến giờ tâm và cảnh luôn có sự tương quan tương vi với nhau nếu một môi trường hoàn cảnh phức tạp nhiễm ô thì không dễ dàng gì chúng ta nhiếp tâm của mình được thanh tịnh nghĩ tưởng những điều tốt đẹp do đó các anh chị em một cơ hội mà được vào trong trung tâm giáo dục lao động xã hội này để có được một môi trường hoàn cảnh tiện liệu cho chính mình thì các anh chị em hãy tích cực vận dụng hậu gian nơi đây chuyển hóa thói quen tiêu cực đó để ngàn trở ra chúng ta hoàn toàn trở thành một con người lành mạnh nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt tự hào rằng dù cuộc đời của tôi đã lỡ đi vào bóng tối nhưng tôi đã có được một cơ hội để thích thắp sáng niềm tin và được ủng sự ủng hộ động viên của bao nhiêu tấm lòng đối với bản thân tôi hôm nay tôi bước trở ra tự hào rằng bản thân tôi cũng giống như tất cả bao nhiêu người sẽ làm lại cuộc đời mình chuyển hóa cuộc đời mình đổi mới cuộc đời mình để từng bước từng bước tất cả quý anh chị em học viên sẽ mở ra cho mình một chân trời an vui và hạnh phúc để làm trọn vẹn niềm tin như vậy và tất cả các anh chị em hãy mượn nơi đây là một môi trường hoàn cảnh để chúng ta thắng phục chính mình chuyển qua trị liệu bản thân mình với những gì mà chúng ta trước đây đã sai đã phạm ngồi lại để kiểm điểm và nương vào cái phương pháp trị liệu lao động nè phương pháp trị liệu về mặt y khoa và phương pháp trị liệu qua những gì mà nền giáo lý của đạo Phật Đức Phật là một nhà minh triết chia sẻ với chúng ta ngày chỉ dạy cho chúng ta phương pháp để chuyển hóa những nỗi khổ nhiều ra trong cuộc đời này Bằng cách đoạn cái nhân thì cái quả sẽ không bao giờ có Vì ta trồng dưa, ta được dưa, ta trồng đậu, ta được đậu Ta gieo nhân nào, ta gặt hái quả có đó Và làm việc gì các anh chị em hãy nghĩ đến nhân quả Mỗi một việc làm của mình là tác nhân và khi cái quả nó rổ thì mình chính là người gặt hái không ai có thể chịu thay chúng ta dù cái chúng ta có trốn đường nào cũng không khỏi nhân và quả hết cho nên các anh chị em phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả sự tai hại của nó mà tự làm chủ chính mình dừng lại đi các anh chị em ơi hãy dừng lại hết tất cả những thói quen tiêu cực đó để làm mới lại cuộc đời mình gọi là chuyển hóa cuộc đời mình đó ở nơi đây con xin kể một câu chuyện ngày xưa mạnh mẫu và có một đứa con duy nhất đó là mạng tử lúc mạng tử còn nhỏ nhà bà ở gần nơi cái chỗ mà người ta làm nghề đồ tể giết heo ngày nào mạnh tử cũng đến nhà bạn chơi thấy gia đình bạn thì đem con heo trói lại bốn cái chân và cầm dao đâm vào họng nó rồi nó kêu ép ép mạnh tử về thấy thi đệ cũng lấy cây chuối rồi cầm con dao đâm vào trong cây chuối mạnh nó nhìn thấy nó rồi tiêu rồi mình ở gần đây con mình nó tập tành theo cái thói quen nó muốn làm nhà đồ thể nên em cây chuối vô nó lấy dao nó đâm vào trong cây chuối sau này nó sẽ như thế nào chắc chắn nó sẽ trở thành một người đồ thể như vậy còn gì là tương lai sáng lạng cho cuộc đời nó mạnh mẫu đã quyết định dọn nhà đi dời nhà đi mà mỗi lần dời nhà đi rất là khó nhưng mà bà vì thương con và dời nhà đi không muốn con mình tiếp cận một môi trường hoàn cảnh không tốt khi đi đến một bãi tha ma nơi đây là một cái nghĩa địa vắng người nhưng mà hàng ngày mặc tử chạy đi ra những cánh đồng ba ngàn rồi đi ngang qua nghĩa địa nhìn thấy người ta đưa nắm tay đầu tiếp mảnh khăn tay rồi khóc kêu cha ơi mẹ ơi sao bỏ con như vậy mạnh tử về cũng xé cái khăn trắng chích lên đầu của mình cũng lăn lóc trên đường trên đường và khóc cha ơi đừng bỏ con đừng chết bỏ con cha ơi thấy như vậy mạnh mẫu đau lòng lắm rồi con mình nó tập theo này nữa rồi thì làm sao nó có tinh thần tích cực để học tập tốt để sau này nó giúp cho gia đình và xã hội cho nên bà dời nhà ra khỏi cái nghĩa địa đó rồi bà mới đi đến một cái khu nơi đây là gần trường học nhìn thấy các học sinh chăm chỉ học tập thì mạnh tử cũng bắt chước y hệt vậy cũng học tập siêng năng cái bà nói rồi nơi đây là đúng chỗ để con mình ở rồi thì kể câu chuyện đó để cho tất cả các anh chị em học viên nên nhớ môi trường hoàn cảnh sống của chúng ta nó liên quan đến đời sống của chính mình do đó các anh chị em hãy tránh xa những môi trường không lành mạnh không tốt gọi là một môi trường nhiễm ô phức tạp dễ dễ dàng cho chúng ta gây tạo những điều sai trái tội lỗi mà một phút lỡ lầm rồi nghìn phun, âm hận các anh chị em hãy nghĩ tưởng đến điều đó dù cho có cơ đi ra khỏi nơi trung tâm giáo dục lao động xã hội này trở về với gia đình của mình các anh chị em cũng cắt đứt hết những mối quan hệ không tốt đối với bạn bè mà hay rủ rê mà hay quyết rủ chúng ta trên con đường sang trái để tạo một môi trường lành mạnh tốt cái gì nó cũng phải chuyển hóa thay đổi thôi cho nên khi chúng ta có công an việc làm ổn định nè có những cái hàng ngày lao động được thì cái thời gian đó chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái thói quen tiêu cực mong sao các anh chị em hiểu rõ điều này để chọn một môi trường hoàn cảnh tốt để phấn đấu vươn lên làm mới lại cuộc đời mình rồi cái điều thứ tư muốn chia sẻ đến các anh chị em trong chủ đề hôm nay đó là trải nghiệm hạnh phúc thật sự nếu chúng ta muốn chuyển hóa cuộc đời mình thì các anh chị em nên nhớ hạnh phúc nó không có phải là chỉ đến với một người này thiên vị mà chỉ cho người này không cho người kia hạnh phúc là một chân trời rộng lớn mở cửa chào đón tất cả mọi người nhưng chẳng qua chúng ta không biết nắm cái chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào ai trong chúng ta cũng muốn tự do cũng muốn hạnh phúc cũng muốn sống bên cạnh người thân của mình để trải nghiệm niềm an vui thật sự nhưng các anh chị em có biết không chính bản thân mình đã, đã dẫn dắt một phút sai lầm để rồi bản thân của mình làm mất đi quyền tự do của một con người do đó các anh chị em muốn trải nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự ngay bây giờ hãy chuyển hóa thay đổi những thói quen tiêu cực những thói quen này ở trong nhà Phật gọi là nghiệp mà chúng ta thường đổ thừa rằng tại cái nghiệp của tôi nó như vậy nhưng nghiệp là gì xin kể lại cho tất cả các anh chị nghe em nghe câu chuyện và câu chuyện này đã được một người cư sĩ tên là Đức Phật hỏi Đức Phật như sau thưa Thế Tôn thế nào gọi là nghiệp Đức Phật mới kể một câu chuyện như thế này để ví dụ và Ngài xác định nghiệp là gì Ngài mới bảo rằng có một người một người nọ Ông ta làm nghề buôn bán trầm hương Mà ba tháng trời ông ta bán đế với kinh định Bán đế bán được Cái lòng ăn kinh tế bị suy sụp thất bại đổ nợ đổ nợ Bởi vì không xoay sở nổi Một hôm có một ông vua ông vua này đang đi ngang cùng với vị quan hầu cận mình đi ngang cái gian hàng của ông bán trầm thương đó vì bác thế quá cái chồng ông thương nhân này ông mới khởi lên cái tâm ông suy nghĩ ông nói bác thế thì mà trầm thương là cái loại tắc tiền ai ông vua chỉ có lễ vật lớn tiền người ta mới mua có sử dụng người ấn độ họ hay sử dụng trầm thương đốt lên để cúng dường vào trong những ngày lễ hội lớn thì ông bác đồng hương đó ông mới khởi lên cái tâm ông suy nghĩ ông nói ước gì ông vua trong nước này ông chết đi để cho người ta làm lễ lễ tang ông ta mới đi đồng hương đốt cúng thì mình mới bắt được vừa khởi lên cái tâm ý nghĩ vậy đó thì ông vua đi ngang tự nhiên cái gian hàng nạn vừa nhìn mặt cái ông bác đồng hương cho nổi nóng lên ông mới nói nhưng quay lại nói với vị quan hậu cận ông nói này khanh lạ được chưa mới nhìn thấy cái ông đó à móng chưa biết ổng là ai ổng cũng không làm gì mình mà tự nhiên sao ta ghét ca ghét đắng ta muốn vô chặt cái đầu cái ông đó luôn cho rồi nhưng mà mình là một vị vua mà đâu có thể nào vô lý mà mình tự nhiên mình kết tội người ta rồi cái chém đầu ta cái ông vô mỉm cười cái ông nói chuyện tình là vô lý tự nhiên à vừa đi ngang thấy mặt ông đó là thấy ghét rồi Răng đi ngang qua rồi nó đến một cái gốc cây nọ với một bóng mát dừng chân nghỉ mát khi dừng chân nghỉ mát trong quan cộng hợp ông mới suy nghĩ của sao lạ lùng vậy ta ông vô đi ngang ông kia cũng không làm vì ông vẫn chưa từng gặp một lần nào tự nhiên vô ghét cái ông kia là sao trong bên đi đến ngay cái gian hàng của người bán trầm hương ông vô làm bộ hỏi ông mua kêu mua được một cái hộp trầm hương rồi cái ông này ông mới ông mới vui vẻ và nói ba tháng rồi mới bán được cái hộp này là đầu tiên đó nha bởi vậy tôi mới nói kinh tế gia đình của tôi mỗi ngày nó suy sụp tôi mới vừa ngồi tôi nghĩ tôi nói ước gì ông vua rồi, ở ở nơi nước này ông chết cái tôi bắt bắt lại nha thì ông quan mới suy nghĩ ông nói rồi ông kia ông mới vừa khởi lên một cái niệm thôi suy nghĩ là trù trong ông vua chết để ông bán đất thì ông dung đi ngang do cái ảnh hưởng cái suy nghĩ của ông kia vậy đó mà ông này nhìn thấy cái mặt ổng là thấy ghét rồi em biết đó là do tư tưởng của con người tâm tưởng của con người thì ông mới mua một hộp đồng hương xăm dâm về ông đi đến gốc cây ông mới đưa lên ông mới trình lên vua ông nói cái ông bán hàng đồng hương mà nãy để hạnh đi ngang qua nhìn thấy cái mặt ổng thấy ghét quá ông gửi hộp đồng hương này tặng biếu cho bệ hạ ông kêu cũng rồi nhận cái học trầm hương trong miệng cười ông ấy, người ta không làm gì mình tự nhiên mình thấy người ta là mình thấy ghét rồi mà người ta thấy không người ta cũng là một người tốt đó biết mình đi ngang đây mà gửi tặng cho mình học trầm hương như vậy thôi thì bảo gì quan trọng thần á mở cái túi bao vị ra coi còn nhiêu tiền đem đến tặng cho cái ông đó đi rồi cái ông ba mới đem vài đồng bạc đem đến tặng cho cái ông ông bán cầm phương ông nói đây là bệ hạ tặng cho ông mấy đồng tiền vàng này cái ông kia mới suy nghĩ ông nói ông vua ông tốt như vậy đó mà mình trù mũa cho người ta chết đi cho rồi mình vì cái kinh tế làm ăn của mình mà mình khởi lên cái tâm niệm xấu mình trù mũa người ta chết đi cho rồi người ta là một vị vua tốt đó thấy chưa người ta đi nhận người mình với họ không có biết gì hết mà ông ta đã gửi tặng cho mình mấy đồng tiền vàng rồi một vị minh quân có lợi ích cho đất nước như vậy mình phải cầu nguyện cho ông ta được mạnh giỏi sống lâu thiên tuế ông kia hiểu vậy đó nha thì có kể câu chuyện này xong và ngài kết luận rằng này cư sĩ như lời cư sĩ đã hỏi thế nào là nghiệp thì suy nghĩ chính là nghiệp suy nghĩ của tất cả chúng ta chính là nghiệp mà nhân từ của cuộc học nữ Phật giáo gọi là tác ý khi chúng ta tác ý suy nghĩ một điều gì đó gọi là nghiệp ta đừng đổ thừa nghiệp của tôi nó như vậy đó rồi để tôi theo cái nghiệp đó để nó dẫn tôi ta là người tạo nghiệp nhưng ta là người có khả năng chuyển được nghiệp mong rằng tất cả quý anh chị em học viên nơi đây hãy làm chủ cuộc đời mình chuyển hóa thay đổi chính mình hạnh phúc hay đau khổ nằm trong vòng tay của tất cả các anh chị em đó xin hỏi các anh chị em học viên có muốn bản thân mình được hạnh phúc an vui hay không muốn không các anh chị em muốn thì tất cả các anh chị em hãy phấn đấu phấn đấu nha nỗ lực chính mình chuyển qua thay đổi cuộc đời mình đi và bằng sự tích cực nỗ lực đó các anh chị em sẽ đón nhận được cái kết quả trải nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự vì chúng ta gieo cái hạt giống nào lên cái quả đó không có cái đạo lý ta gieo cái hạt hạt giống ớt mà nó lên cây gà không có cái đạo lý ta gieo cái hạt giống đó là là chanh mà nó ra dương nhân nào quả thấy không sai các anh chị em hiểu được điều này rồi phải phấn đấu nỗ lực lập lập một cái tờ cam kết kiên nhẫn trong tâm của mình và phấn đấu từ nay về sau tôi sẽ chuyển hóa thay đổi cuộc đời mình được không các anh chị em và nếu các anh chị em về sau cao và cái sự quyết tâm đó thì cũng mong rằng tất cả các anh chị em nơi đây giữ vững niềm tin hạnh phúc nằm trong tầm tay của chúng ta và ngoài kia gia đình cha mẹ người thân của chúng ta từng giờ từng phút đang chờ đợi mình trở về và lúc nào người thân của chúng ta muốn mình trở về với một tương lai tươi sáng chứ không phải trở về để rồi tiếp tục theo những thói quen tiêu cực nữa do đó những bậc làm cha mẹ những người thân phải hết lòng hỗ trợ cho con em của chính mình tạo đủ mọi điều kiện nương vào cái năng lực của tự thân của các anh chị em cũng như sự hỗ trợ bên ngoài của bao nhiêu người với một tấm lòng sẽ giúp các anh chị em đây thay đổi chuyển hóa chính mình và tích nguyện hồng ân âm bảo tùy từ gia hộ cũng như sự ủng hộ động viên của quý khách lãnh đạo chính quyền và quý khách ở trong trung tâm giáo dục lao động xã hội này sẽ ủng hộ trợ viên cho tất cả các anh chị em trị liệu được những thói quen tiêu cực của chính mình gọi là căn bệnh để rồi ngày tất cả các anh chị em bước chân ra khỏi trung tâm này sẽ nở một nụ cười để bước vào cánh cửa hạnh phúc an vui tương lai sáng lạng cho chính mình và xin kính nguyện cho tất cả các anh chị em đây được dồi dào sức khỏe những vững niềm tin phấn đấu trong cuộc sống thay đổi chuyển hóa bản thân mình để hạnh phúc an vui chào đón tất cả chúng ta xin lỗi các anh chị em học viên đó là chúng ta đừng mặc cảm tự ti nhìn sao đẹp. chúng ta không mặc cảm tự ti là bởi vì thật ra là phạm nhân ai cũng có lỗi lầm hết các anh chị em ơi chúng ta đừng nghĩ rằng sao mà người đó tốt quá sao người đó tài quá người đó phải là người thường chứ con người thường làm sao mà có thể làm được việc đó không các anh chị em đừng nghĩ như vậy tất cả chúng ta là con người sống trong xã hội của loài người thì tất cả chúng ta đây không ai hoàn hảo cho nên mình không mặc cảm tự ti với những lỗi lầm sai trái của mình mà mình phải nhận diện rõ để rồi chuyển hóa thay đổi chính mình thì người biết thay đổi nhận lỗi sửa sai là người cao quý nhất đó trong đạo họ họ là người cao quý nhất chẳng qua là các anh chị em nên nhớ có nhiều khi mình nói à, tôi không có được giống như các chị đâu phải các chị ở trong chùa các chị ờ, tu từ nhỏ đến lớn cho nên các chị mới mới sửa đổi được các chị mới có thể làm được còn bản thân của chúng tôi còn là người trần tục thì làm sao mà có đủ năng lực để vượt qua những cái thói quen tiêu cực để sống tốt đời đẹp đạo không phải vì đâu quý vị chẳng qua là mình không muốn nếu mà mình muốn quyết tâm sẽ được thôi ai cũng có thể tìm đến cái giá trị hạnh phúc an vui ai cũng có thể tìm đến cái giá trị nhân cách đạo đức cho chính mình trong năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia lửa vẫn còn treo trơ sống làm sao để ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả định cuộc đời ra đi mà trên cuộc đời này vẫn còn một cái niềm nuối tiếc là bởi vì chúng ta sống ở nơi đâu cũng đóng góp tích cực lợi ích cho nhân quần xã hội sống ở nơi đâu cũng ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với nam nhân đừng để mình trở thành những con thiêu thân lao mình vào những ngọn đèn rồi chính ngọn lửa ngọn đèn đó nó thiêu đốt chúng ta mong sao tất cả dự định học viên hãy là người từ trong bóng tối đi ra ánh sáng chứ đừng là người từ bóng tối đi vào trong bóng tối kính chúc cho các anh chị em thân khỏe tâm an lạc và nỗ lực phấn đấu tự thân của mình để vươn lên tương lai sáng lạ sau này xin gửi đến các lãnh đạo chính quyền nơi hương âm giáo dục lao động xã hội lời chân thành biết ơn quý quách đã tạo cho thầy trò chúng con có được một cơ duyên cùng tánh hôm nay có mặt nơi đây và cùng chia sẻ một ờ, buổi phát thoại với ờ, chủ đề chuyển hóa cuộc đời mình và dạ, tin nguyện mười phương chư Phật tùy từ gia hộ cho thứ nhất luôn được dồi dào sức khỏe bản sự kiết tường nhất ý là những người lãnh đạo gương mẫu vì nước quên thân vì dân phục vụ kính chúc cho quý phật tử đi dân phái đoàn cũng dồi dào sức khỏe là những người hộ pháp đắc lực để làm cho phật pháp mỗi ngày một hưng hạnh và làm cho xã hội mặt ngày một văn minh tốt đẹp kính chúc cho tất cả quý anh chị em học viên nơi đây gửi giữ vững niềm tin và mở cửa bước đến một chân trời sáng lạng hạnh phúc an vui qua phương cách chuyển hóa cuộc đời mình xin chân trọng kính chào Tại vì đồng một lần nữa tôi xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm niệm tri ân hòa thượng ni sư chùa vĩnh thiện và các phật tử đã quan hỷ tạo điều kiện cho ban tổ chức và các cháu học viên đang cai nghiện tại cơ sở này gặp nhau để chia sẻ một phần pháp nhỏ nhỏ làm hành trang trên lộ trình để cùng nhau học tập cầu nguyện hồng ấn tam bảo gia hậu cho hòa thượng và ni sư và các Phật tử chùa Minh Thiện luôn là những bậc thầy gương mẫu tạo những thuận duyên cho các cháu trên lộ trình học tập Nam mô Chí Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát